Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn có mặt trong buổi livestream buổi trưa ngày hôm nay. À, quan sát thị trường thị trường chứng khoán ờ, trong ờ, hôm nay, đặc biệt là có lẽ chúng ta thấy trong uh, tuần trước thì chúng ta đều thấy rằng là mọi thứ đều diễn biến uh, chúng ta có thể thấy là tương đối là tiêu cực. À, tuy nhiên thì uh, nếu nghe một số các phương tiện thông tin đại chúng các uh, một số các chuyên gia thì Dũng vẫn thấy là họ vẫn khuyến nghị chúng ta mua để tích sản cổ phiếu tham gia vào thị trường lúc này thì với quan điểm cá nhân của mình có thể nó sẽ không đúng cho rất nhiều các bạn nhưng ờ, mình cũng sẽ gì ạ cùng ngồi đây để cùng phân tích với chúng ta cùng chia sẻ với chúng ta những cái gì mình đang nghĩ những cái gì mình đang gì ạ đang thấy và những cái gì mình đang uh, muốn cho các bạn hiểu rõ là thị trường chúng ta cần phải làm gì ạ thì trước khi nói về câu chuyện của ngày hôm nay thì uh, Dũng muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái câu chuyện của một bạn học viên của Dũng thế thì uh, ban nãy thì vừa nói chuyện với bạn đấy thì uh, để chúng ta muốn anh chị em có thể chia sẻ một cái cổ phiếu như này thì anh chị em nào đã học rồi hoặc là thấy rồi thì chúng ta có thể nhìn tại vì bạn này bạn có một cái tâm lý đó là gì ạ à, bây giờ lãi suất ngân hàng nó tăng nên uh, các công ty nào có tiền mặt lớn thì được hưởng lợi nên bạn giữ cổ phiếu thì không biết là các bạn nào có tư duy như vậy không thì có thể comment số 1 ạ à, trước khi chúng ta vào chương trình của ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có đôi chút giao lưu một chút trước khi chúng ta bắt đầu xin chào bạn uh, Nguyễn Lê Văn Thủy Tuyết Trinh Bùi Lê Nguyễn Ngọc Hà Xin chào Nguyễn Văn Dũng K55 Vũ Mạnh Cường Lê Phương bạn à, Lê Bảo à, Lê Đình Bảo Lê Đình Bảo Tạ Kim Phát Xin chào ờ, Lê Trung Xin chào chị Tú Hạnh Xin chào Luyện Phi Xin chào Bạch Long Xin chào Quyết Dâu Đinh Nguyễn Vũ Hoàng Trần Tài bạn Nguyễn Văn Việt Nguyễn duy chiến hữu toàn và rất nhiều anh chị em đang có mặt buổi livestream hôm nay nguyễn văn phương duy tuấn lê việt phạm sơn nguyễn hồ thế thì bây giờ để cho chúng ta không phải đợi lâu nữa thì chúng ta có thể chia sẻ về cái góc nhìn của Dũng và xem là thị trường này nó đi về đâu thế thì ờ, câu chuyện ở đây là mình cũng nói đi nói lại với nhiều nhà đầu tư đó là chúng ta làm mọi thứ mà chúng ta gì ạ à, à ok thế thì mình trước khi ấy phải khoe cái huy chương cái À, đây là cái huy chương 42 à, km hôm qua Dũng chạy à, về đích thực sự là đây là một huy chương rất là quý tại vì à, thứ nhất là mình không nghĩ là mình sẽ chạy được 42 km nhưng với uh, nỗ lực quan trọng vẫn là ý chí ý chí nó quan trọng lắm nếu mình có ý chí thì cái việc mà để vượt qua cái mốc tại vì nhiều lúc là nó căng cứng cơ căng cứng cơ và gần như là mình nghĩ là mình không thể vượt qua được nhưng thực sự là với ý chí với sự quyết tâm với cái việc mà Dũng tuyên bố là mình sẽ chạy ờ, hoàn thành thì thực sự là mình đã để vượt qua được con số 42 km đầu tiên chúng ta thấy là 21 km thì nó dễ hơn rất nhiều nhưng thực sự là để chạy được 42 km thì có lẽ là số đông tức là cũng số chắc phải mất khoảng độ 2 phần 3 mà 1 phần 3 là không đạt mục tiêu tức là có thể bỏ cuộc hoặc là chấn thương hoặc là lý do đó thế để chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy à, số đông là chúng ta bị thua lỗ sau một thời gian là chúng ta sẽ bỏ cuộc và không dám quay lại thị trường nữa khi mà chúng ta không quay quay lại thị trường nữa thì làm sao chúng ta có huy chương để đeo ạ Đấy, đây là huy chương 42 cm để đeo nên chính vì vậy thì gì ạ khi mà chúng ta có huy chương là bắt buộc chúng ta cần phải nỗ lực phải rèn luyện hàng ngày phải rèn luyện để khi nào sau khi cơ bắp tất cả mọi cái tinh thần ý chí mọi thứ nó đến sự quyết tâm cao thì chúng ta mới có thể đạt được thế thì câu chuyện ở đây thì uh, Dũng muốn nói anh chị em đó là một là truyền cảm hứng cho cái việc mà gì ạ trong đầu tư chứng khoán thì không phải lúc nào chúng cũng tham gia thị trường không phải lúc nào chúng ta cũng gì ạ à, đứng tấn để gì à, mua cổ phiếu để tích sự tích chữ cổ phiếu khi mà phần lớn các nhà đầu tư tổ chức họ bán ra mà tại, tại sao chúng ta lại tích chữ cổ phiếu để nắm giữ để làm gì cho nó mệt ra nên nếu bây giờ anh chị em mà để ý từ đầu năm đến bây giờ khi mà Dũng có nói rằng là cái việc mà chúng ta thoát ra khỏi thị trường chúng ta giữ được tiền trong một xu hướng giảm là cái việc mà chúng ta đã thành công lắm rồi còn cái việc mà chúng ta lại mua mua nắm giữ cổ phiếu trong từ đầu năm đến bây giờ thì không biết bao giờ nó mới có thể hoàn lại vốn không biết bao giờ nó có thể để quay trở lại để giúp chúng ta kiếm lại lợi nhuận thực ra giúp chúng ta giữ lại tiền thôi đừng nói về lợi nhuận nên cái việc mà gì ạ đầu tư ngược xu hướng là một trong những nguyên nhân dẫn đến gì ạ 95 phần trăm các nhà đầu tư trong thị trường bị thua lỗ hoặc là thực sự là, là âm rất nặng vốn nhưng Dũng lại thấy rằng là không biết là các bạn nghe các thông tin như nào nhưng Dũng thấy là Dũng nghe các kênh thì phần lớn mọi người cứ bảo là mua nắm giữ mua nắm giữ thì Dũng biết rằng là cái điều này là điều mà chúng ta mất tiền đương nhiên thì trước khi nói về câu chuyện này thì có lẽ chúng ta sẽ nói về à, hôm nay có một bạn bạn học viên bạn đây bạn này bạn chia sẻ cái câu chuyện bạn Zalo trên Zalo ạ bạn đang nắm giữ cổ phiếu đó là cổ phiếu ờ, đây để xem là bạn đang hỏi cổ phiếu hiện đây cổ phiếu bạn đang nắm giữ là cổ phiếu DG à cổ phiếu DG thì ở đây bạn có nói ở DG thì theo các bạn này DG bạn đang lỗ gì ạ tám phần trăm DG đang 8% phần trăm và theo kỹ thuật phải cắt lỗ nhưng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại là dù theo kỹ thuật hay không theo kỹ thuật thì bây giờ chúng ta xem là vậy cái cổ phiếu này nó, nó như nào ạ theo các bạn nó như nào ạ nó như nào các bạn có thể comment cái cổ phiếu như này các bạn nhìn thấy không ạ đây là cổ phiếu DGC xin lỗi DGC khi mà cổ phiếu nó hình thành một cái gì ạ dạng như này thì bao nhiêu các bạn nhá đã học từng DVD của DVD học về đầu tư như một nhà vô địch thì các bạn thấy là một cổ phiếu nó đã chạy ở giai đoạn 3 giai đoạn 3 là giai đoạn gì ạ giai đoạn 3 là giai đoạn gì ạ giai đoạn 3 là biến động lớn có phải là các bạn nhìn thấy là chúng ta đều kiếm được lợi nhuận rất là lớn cái cổ phiếu này là cổ phiếu cũng rất thành công trong cái cổ phiếu này sau đó thì cổ phiếu này nó tăng tốc tăng tốc đúng không ạ mình đã thoát ra khỏi cổ phiếu này ở trên cái vùng này sau đó thì để thị trường kệ nó nó lên đến vùng này là việc và gì ạ nó tạo ra giai đoạn 3 giai đoạn phân phối và khi mà cổ phiếu bị gãy tất cả đầu tiên là SMA 200 à 50 với khối lượng lớn sau đó thì bị gãy, gãy SMA gì ạ năm 150 200 thì chúng ta biết là chúng ta cần phải làm gì ạ đấy cái điều thứ hai là gì ạ cái điều thứ hai là cái cổ phiếu này mô hình gì ạ mô hình gì ạ mô hình vai đầu vai mô hình là mô hình vai đầu vai cái lượng phân phối người ta bán ra đất là lớn ở đây rất là lớn ở đây họ đã phân phối một lượng tiền rất là lớn ở đây vì sau khi một thời gian cổ phiếu này Dũng bảo là cổ phiếu này sau một thời gian nó giống như cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì ạ theo các bạn là gì ạ sau một thời gian nó sẽ rơi giống như cổ phiếu gách này này sau đó thì bạn bạn vừa rồi bạn giải thích là gì ạ à? đây sau thời gian nó rơi xuống như cổ phiếu gách này này đấy nó sống rơi xuống như này thì bạn này bạn có giải thích là gì ạ em thấy là cổ phiếu này tiền mặt rất là lớn lượng tiền mặt cổ phiếu này rất là lớn nên em mua để nắm giữ thì các bạn thấy rằng là cái điều này là điều gì ạ mua lượng tiền mặt rất là lớn lại mua để nắm giữ và sau đó thì phá vỡ toàn bộ những cái mà Dũng chia sẻ đã học rồi nhưng bây giờ lại gì ạ à? đi nghe ai đó người ta nói về thông tin là giữ tiền mặt cổ phiếu này tiền mặt lớn nên giữ lại thì đấy là cái gì ạ các bạn thấy điều gì nữa ạ bây giờ tiền mặt lớn mà bây giờ cổ phiếu nó đang mũ hình vai đầu vai mà bây giờ vai đầu vai là gì ạ vậy thì vai đầu vai là người ta đang bán tháo người ta đang thoát ra khỏi thị trường mà tiền mặt lớn mà cổ phiếu này nó không đầu tư vào đâu được thì nó đang có vấn đề đúng không ạ nó đang trong quá trình suy thoái thì nó đang có thể nên bạn này bạn gọi điện cho Dũng và bạn bảo bạn em đang nắm giữ vì có tiền mặt thì đấy là cái mà chúng ta <clears throat> khi nghe phân tích ở đâu đó chúng ta nghe tiền mặt các doanh nghiệp có tiền mặt thì chúng ta cần phải biết rằng là nó có thể tạo ra cái vấn đề khi mà chúng ta thiếu hiểu biết trong quá trình đầu tư bây giờ có lẽ chúng ta sẽ xem một cái kịch bản này để các bạn nhìn thấy ạ bây giờ câu chuyện ở đây các bạn nhìn thấy là khi big money ấy, là cái người người ta tích lũy ở đây tích lũy rất nhiều cổ phiếu ở đây sau đó các bạn biết rằng là sau khi quá trình mày này nó tăng tốc bởi quá trình tăng trưởng thì big money tức là cái nhà đầu tiên lớn ấy, người ta sẽ các bạn nhìn thấy là thường nó sẽ có, có, có xuống vượt đỉnh vượt đỉnh lần thứ nhất sau khi vượt đỉnh lần thứ nhất thì bắt đầu người ta bán này bán sau khi bán thì bắt đầu nó kéo lên lần thứ hai và sau đó nó rơi thậm chí là gãy cả kênh như này đấy nó gãy cả kênh như này vậy điều đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái cổ phiếu mà các bạn nhìn thấy ở đây nó có phải tương tự như vậy không ạ chẳng hạn DG nó phải tương tự như vậy không bao nhiêu bạn thấy là DG nó tương tự như vậy thế bây giờ chúng ta cần phải tìm hiểu xem là lý do tại sao những cái cổ phiếu bất động sản nó đang giảm mạnh như vậy chúng ta phải hiểu rõ điều này tại vì khi mà Dũng theo dõi một số các chuyên gia Dũng cũng là những người giống như các bạn cũng là khán giả để xem là người ta đang nói điều gì mình cũng có những cái kênh thông tin để mình gì à? nắm rõ xem là cái kênh thông tin như nào mình thấy điều gì mình cũng không phải là cái người mà có thể biết hết tất cả mọi thứ nên mình cũng theo dõi nhưng khi mà chúng ta theo dõi một cái điều gì đó chúng ta phải dùng trí tuệ để não để chúng ta xem là nó đúng hay nó sai hoặc là nó có cái gì để có thể giúp cho các nhà đầu tư chúng ta thay đổi giúp chúng ta nhận nhà đầu tư nhận biết cái điều này đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện bây giờ chúng ta nói về câu chuyện của của thị trường câu chuyện của thị trường thời điểm này chúng ta biết rằng từ nay đến cuối năm và tiếp tục sang năm 2023 thì chúng ta biết rằng là cái việc mà phép là nó đang tiếp tục tăng lãi suất một số các nhà đầu tư một số các chuyên gia thì bảo là lãi suất của nước ngoài nó chẳng ảnh hưởng gì đến Việt Nam cả nên thôi kệ ở bên ngoài đi cứ mua cổ phiếu ở Việt Nam thời điểm này là thích hợp để mua tích sản thế câu chuyện ở đây là gì ạ vậy đầu tiên là gì ạ cổ phiếu nó lên là nó đến từ đâu ạ chúng ta quay trở lại là cổ phiếu nó lên nó đến từ đâu ạ câu chuyện đầu tiên là chúng ta biết là cổ phiếu nó lên nó đến từ tiền của các tổ chức khi mà tiền tổ chức mà nó kéo lên vậy khi mà tiền tổ chức người ta đang bán ra mà chúng ta lại mua vào mua vào khi mà tổ chức đang bán ra thì cái điều này theo các bạn nó có hợp lý không ạ nếu các bạn đã thấy là bao nhiêu bạn thấy là nếu mà tổ chức đang bán ra mà chúng ta lại mua cổ phiếu vào để chúng ta tích sản mua thật nhiều cổ phiếu vào để chúng ta nắm giữ thì cái điều này là chúng ta gì ạ chúng ta đang có vấn đề về tư duy về nhận thức nhận thức thực sự luôn ạ Dũng không biết là các bạn bao nhiêu bạn đồng ý với Dũng là nếu mà các nhà đầu tư tổ chức họ đang bán ra lý do họ bán ra thì các bạn hiểu đơn giản là gì ạ bình thường thì ờ, chúng ta cần phải xem xét là giữa đồng Việt Nam tức là tiền của Việt Nam với tiền Mỹ thì bây giờ đô la Mỹ nó gì ạ nó có giá hơn Việt Nam khi mà đô la Mỹ nó có giá hơn Việt Nam thì chúng ta biết rằng là một là các tổ chức đầu cơ người ta có ý định là gì ạ? mua đô la Mỹ để gì ạ đầu cơ à, mua đô la Mỹ nắm giữ đô la Mỹ để đầu cơ sau khi mà họ đầu cơ họ càng tích trữ cổ phiếu đô la Mỹ để đầu cơ bởi vì họ giữ đô la Mỹ ở Việt Nam thì các bạn biết là gửi đô la là gì à, lãi suất bằng không nên chính vì vậy thì họ sẽ gì à, chuyển sang một cái ngân hàng ngân hàng uh, nước ngoài đúng không ngân hàng nước ngoài để họ được hưởng cái lãi suất rất là cao nên chính vì vậy thì họ rút toàn bộ tiền của ngân hàng Việt Nam sang gửi các ngân hàng nước ngoài theo bạn có điều đó có đúng không ạ hello các bạn ạ theo các bạn điều này đúng không ạ tức là bây giờ rõ ràng là cái đồng USD nó tăng giá thì người ta phải rút toàn bộ cái gì ạ tiền đặc biệt là USD vậy khi nó người ta càng rút thì nó càng khan hiếm và các bạn biết rằng là càng khan hiếm thì cái việc mà các tổ chức người ta có xu hướng là gì ạ bán tài sản người ta có xu hướng bán tài sản bán tài sản tức là rủi ro như là chứng khoán như là bất động sản như là vàng hoặc là bitcoin ra để tiếp tục nắm giữ tiền USD khi mà họ nắm tiếp tục nắm giữ tiền USD thì cái việc mà dòng tiền nó sẽ gì ạ chảy sang chỗ nào mà có lợi cho họ và đầu tư tại tại sao ở đầu tư đồng Việt Nam làm gì và quá trình này nó khiến cho gì ạ nó khiến cho cái sự mất cân đối về cung cầu giữa USD và để đảm bảo cho cái việc gì ạ để đảm bảo cho việc cái thanh khoản tốt tránh trường hợp là giá USD nó tăng lên thì chính phủ chúng ta cần phải bơm gì ạ bơm USD ra chúng ta gọi là bán USD ra để giải quyết cái nhu cầu tránh trường hợp cái thứ hai là người ta phải nâng lãi suất đồng Việt Nam phải nâng cái gì ạ đồng Việt Nam nên có giá vì nâng đồng Việt Nam nên có giá nên bắt buộc họ phải tăng lãi suất lên khi mà tăng lãi suất lên thì bây giờ chúng ta phải xem rằng là tăng lãi suất lên thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên trong mọi cái đầu tiên là ngân hàng bất lợi nhất anh chị em thấy không ạ tất cả tăng lãi suất lên thì ngân hàng bất lợi nhất thứ nhất là tăng lãi suất liên ngân hàng các bạn thấy nhá liên ngân hàng mà tăng lãi suất thì bắt buộc các ngân hàng đi vay với nhau thì một là họ cần phải gì ạ thứ nhất là họ cần phải có tài sản đảm bảo mới vay được của các ngân hàng với nhau điều thứ hai là gì ạ họ nếu không có tài sản đảm bảo thì họ cần phải gì ạ cần phải làm gì họ cần phải tăng cái lãi suất huy động lên và đó chính là làm cho lãi suất huy động lên tăng lãi suất lên ngân hàng tăng và khi đó họ bắt đầu tăng lãi suất cho vay và khi họ tăng lãi suất cho vay thì ai là người bất lợi nhất chúng ta phải nhìn thấy điều này cái cổ phiếu nào là cổ phiếu bất lợi nhất trong thời điểm này theo các bạn nếu bây giờ tăng lãi suất lên thì bây giờ nhìn về góc độ nào đó ngoài ngân hàng là chúng ta biết rằng là một là gì ạ họ đã biên độ lợi nhuận của họ giảm đáng kể cái biên độ lợi nhuận của họ giảm đáng kể vì lãi suất đầu vào tăng lên lãi suất mà chúng ta gọi là một lãi suất ngân hàng liên ngân hàng tăng cái thứ hai là họ phải huy động tăng lãi suất trong đó đầu ra thì bị chính phủ bị chính phủ họ là ờ, gì ạ à? họ đưa ra một cái biên độ không cho tăng cao hơn thậm chí là hỗ trợ cho gì ạ à? hỗ trợ cho cái những cái doanh nghiệp nó liên quan đến gì ạ à? liên quan đến uh, thiết yếu của dân vậy khi mà việc mà gì ạ à? huy động còn kém rồi mà bây giờ cái áp lực cho ngân hàng nó nợ xấu khi nợ xấu thì nó diễn ra thì bất động sản là một trong những cái lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời điểm hiện tại bất động sản nhé lý do bất động sản nặng nề thứ nhất là gì ạ là phần lớn thời gian vừa qua là doanh nghiệp bất động sản nó tăng là do người ta đầu cơ chứ không phải là do thực giá trị thực của nó và khi được đầu cơ để cho thị trường nó tăng được thì bắt buộc người ta phải đi vay à, bắt buộc đi vay nên tất cả các doanh nghiệp cả DIG, CEO, L14, uh, Napoleon, Đức Long, Gia Lai tất cả tất cả không phải riêng vì lĩnh vực khác họ gì ạ à? họ huy động họ phát hành trái phiếu họ phát hành để tăng vốn họ hứa với cổ đông là mở rộng các diện tích rất là uh, tiềm năng và chính cái việc mà gì ạ? À? họ phát hành như vậy nó tạo ra một cái bong bóng Dũng sẽ kể cho anh chị em cái mô thức phản hồi để anh chị em nắm rõ được và anh chị em hiểu rõ được là nguyên nhân và dẫn đến cái cái đi việc mà nó bị vỡ bong bóng hoặc cái việc mà nó, nó xẹp bong bóng của bất động sản trong thời gian tới thế thì bây giờ câu chuyện ở đây đó là gì ạ ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại thì thời điểm này là họ gì ạ một là họ đóng đóng băng nha bạn đầu tiên các bạn hiểu rồi họ đóng đóng băng là không cho vay bất động sản nữa bởi vì thứ nhất là bây giờ cho vay thì giá bất động sản nó xuống thì đây là một trong lý do họ bắt đầu ảnh hưởng rất là lớn này khi giá bất động sản xuống thì theo các bạn người ta phải làm gì ạ người ta bắt các doanh nghiệp bắt các gì ạ tổ chức một là họ đầu tiên họ không cho vay nhá thứ nhất là họ đóng băng không cho vay nếu bao nhiêu bạn biết rằng hiện tại là các ngân hàng cho vay các dự án mới hoặc là các gì ạ uh, dự án mới nhá gần như là không được vay nữa hoặc thậm chí là bất động sản nhà ở thực cũng gì ạ à, vay rất là khó nếu mà các dự án mới cho vay thời điểm này là gần không thể nếu bạn biết điều này comment số 1 ạ à. chúng ta sẽ phân tích vào cái, cái bong bóng nên chúng ta sẽ nhìn với cái mô thức phản hồi để các bạn nhìn thấy điều này khi các bạn nhìn thấy điều này thì các bạn phân tích thị trường chứng khoán nó rất là dễ nó không mức phức tạp như các bạn quan sát của nghĩa đâu ạ à. dũng muốn cho các bạn là phân biệt đơn giản nhất mà ai có thể nhìn được sờ được cầm được nắm được mà nó mang tính chất là gì ạ à? nó, nó thật là dễ dàng thế thì đầu tiên chúng ta thấy là họ không cho vay khi mà họ không cho vay thì rõ ràng các doanh nghiệp bất động sản họ cần phải trả nợ cho các ngân hàng hàng tháng một các bạn thấy không ạ họ cần phải trả nợ cho các ngân hàng hàng tháng một hàng tháng họ phải trả nợ một mà chúng ta biết rằng những doanh nghiệp lớn như là DG hoặc là một số doanh nghiệp khác thì rõ ràng là họ phải trả rất là một lượng lớn lượng lớn lớn tài sản lượng lớn về về lãi suất rất là lớn bây giờ thứ nhất là gì ạ sang năm 2023 là họ gì ạ có huy động trái phiếu mà họ có huy động trái phiếu thì họ trả tiền bằng trái phiếu họ phải trả tiền mặt cho những khoản huy động đó đấy là cái thứ nhất cái điều thứ hai là các ngân hàng đến thời điểm nào đó họ đáo hạn khi họ đáo hạn mà các bạn biết rằng là những cái dự án bất động sản nó rất là lớn nên chính vì vậy thì gần như là họ không có tiền mặt bởi vì vay ngân hàng không cho vay mà gì ạ đáo hạn thì gì ạ là phải nộp một khoản tiền rất là lớn vào nên dẫn đến là họ gì ạ dẫn đến là họ không đáo hạn được mà không đáo hạn được thì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa rồi á, nếu các bạn để ý một chút là rất nhiều các dự án bất động sản bắt đầu gì ạ là gì ạ là con nợ của các ngân hàng đúng không nên chính vì vì không trả được nợ nên họ bây giờ thanh lý hợp đồng nhưng quan trọng các bạn thấy ở đây này những cái hợp đồng thanh lý của các ngân hàng như chúng ta thấy ACB này STB này nhiều ngân hàng khác thanh lý thanh lý là gì ạ thanh lý là đấu giá họ thanh lý họ thu hồi họ đấu giá nhưng thực tế trên thị trường là không thanh toán không đấu giá được tức cái cái bất động sản đó gần như là không đấu giá được bao nhiêu bạn nhìn thấy điều này comment số 2 tức là nếu chúng ta nhìn thấy trong thời gian ngắn vừa rồi là tất cả những cái bất động sản đấy là đấu giá đấu giá thực sự á và không ai mua cả thì nếu bạn biết cái điều này bạn nghe báo chí bạn nghe các phương tiện thông tin của chúng là những dự án đấy gần như là không đấu giá không có người mua comment số 2 thế thì cái điều đầu tiên là chúng ta lại quay trở lại về bất động sản nếu bạn nhìn thấy điều này nghe thấy điều này comment số 2 còn không thấy comment số 0 tại vì Dũng nghe cũng xem quan sát thì Dũng thấy là cái này rất nhiều trên thị trường các bạn comment đúng không ạ tại vì chúng ta đang gì ạ đang nhìn cái mô thức phản hồi để biết cái nhóm cổ phiếu nào là cần phải gì ạ phải dừng ngay vào nhóm cổ phiếu nào để chúng ta có thể tham gia chứ không phải là cứ mua xong giống như bạn vừa rồi ấy, và tiền mặt nó nhiều xong giữ lại giữ lại thì chúng ta có thể bị thua lỗ rất là nặng trong thời gian tới Thế câu chuyện ở đây là gì ạ khi mà không thanh lý được và đặc biệt là rất nhiều các dự án bất sản người ta không trả được thì nợ xấu ngân hàng nó lại gia tăng khi nợ xấu ngân hàng nó gia tăng thì lại họ và cái điều quan trọng là các bạn thấy ở đây đó gì ạ à? các ngân hàng bắt đầu ép cho các công ty doanh nghiệp bất động sản cần phải trả nợ bởi vì lúc này họ định giá họ định giá cho cái bất động sản đấy thấp hơn giá trị mà họ đang định giá nên họ phải đóng thêm tiền ký quỹ tiếp tục đóng thêm tiền quý quỹ vào để gì ạ à? họ không bị thanh lý bất động sản đó mà bây giờ thực sự doanh nghiệp bất động sản nó khó khăn rồi bây giờ đóng thêm tiền ký quỹ để đóng ở đâu lấy đâu tiền mà đóng nên họ phải có hai dạng họ làm dạng thứ nhất họ làm là gì ạ dạng thứ nhất là họ phát hành cổ phiếu để thưởng cho một là cổ phiếu đi ạ họ phát hành cổ phiếu với một cái giá rất là rẻ như là chúng ta thấy là như DG bình thường giá 120 họ không phát hành đến bây giờ họ khó khăn quá thì họ phát hành giá 30 nghìn đồng trên một cổ phiếu cho cổ đông ở chiến lược sau đó thì cổ đông chiến lược cũng không ai mua thì bây giờ họ lại đành phát hành gì ạ à? lấy 20 nghìn một cổ phiếu và không biết là 20 nghìn đồng cổ phiếu cổ đông chiến lược có mua hay không thì sau đó bây giờ họ phát hành 10 nhưng mà 10 chưa chắc đã mua họ phát hành thành năm và bạn biết là bạn đầu tư theo là kiểu như là uh, các chuyên gia có nói là đầu tư mua cổ phiếu nắm giữ từ 5 đến 10 năm thì bạn biết rằng bạn đã bị lừa đến mức gì ạ lừa trắng trợn chứ không phải là lừa theo kiểu kiểu hình thức là gì ạ hình thức là uh, mang tính chất rằng là có uh, nó nó dũng không hiểu nhau nhưng thực ra những cái hình thức đấy là một cái lừa trắng trợn nên cái nếu các bạn mà đã đã đầu tư chứng khoán mà vẫn có một cái tư duy đó là gì ạ giống như cái bạn vừa rồi á đó là gì ạ bạn vừa rồi đó là gì ạ em thấy là cổ phiếu nó đang có tiền mặt lớn nên là em nắm giữ thì đấy là cái cách mà cũng thấy là thực sự nếu mà hỏi là tại sao nhà đầu tư lại bị thua lỗ nhiều như vậy thì đấy là cái mà rất là nguy hiểm đấy thế thì bây giờ câu hỏi là một bạn đây đã hỏi là tích sản cổ phiếu tài chính à, Dũng sẽ phân tích cái cái cái này cho chúng ta sau thế bây câu hỏi tiếp theo là vậy rõ ràng là gì ạ khi mà người ta không huy động được phát hành cổ phiếu người ta không huy động bằng phát hành trái phiếu được tại vì phát hành cổ phiếu trái phiếu là không ai mua thì rõ ràng thì à, khoản nợ của họ sẽ lớn lên và khoản nợ lớn lên thì ngân hàng à, tịch thu và ngân hàng tịch thu thì gì ạ tịch thu thì rõ ràng là tài sản nó đang rất là lớn đúng không tài sản nó rất lớn thì mình sẽ thấy là tài sản sẽ giảm đi đáng kể và tài sản giảm đi đáng kể thì bạn đầu tư dài hạn thì tài sản có bao giờ nó có tăng lên được gấp đôi gấp ba không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số số ba cái ạ nếu bạn hiểu rõ comment số 3 các bạn không hiểu rõ comment số 0 tại vì Dũng biết rằng là nhiều bạn đang nắm giữ cổ phiếu sau đó thì Dũng nói điều này thì rất là đau khổ sau đó thì lại có những cái lời lẽ nó không được hay ho lắm nhưng bây giờ chúng ta nói về sự thật ta nói về sự thật khi mà anh em nói sự thật thì anh chị em phải cần phải tỉnh tỉnh giác ha tại vì cái điều này nó chính là mô thức phản hồi nó tạo ra bong bóng và khi mà cổ phiếu mà nó giảm như vậy thì nó mất rất nhiều thời gian giống như là những cổ phiếu của SLC của Bắc Quyết ấy các bạn thấy là một thời gian cổ phiếu nó thành rác hết nếu mà cổ phiếu nào mà đã vay nợ rất là lớn thì cái việc mà gì ạ à? người ta không cái điều đầu tiên là người ta không vay được ngân hàng người ta không vay được ngân hàng để gì ạ à? trả nợ cái việc thứ hai là họ không phát hành được trái phiếu cái việc thứ ba nữa là gì ạ à? các dự án mà họ hứa với chúng ta họ hứa chúng ta là triển khai đặc biệt là những dự án là nhà ở mà doanh nghiệp nào nó thiếu vốn mà không triển khai được thì dân người ta sẽ không nộp tiền vào nữa người ta sẽ hạn chế nộp tiền giống như ở Trung Quốc á. thì các bạn biết rằng là gì ạ những cái doanh nghiệp đó nó rơi như thế nào nó rơi thẳng đứng và để nó hồi phục nó lên được thì nó phải mất hàng chục năm nên các bạn nên phải hiểu rõ điều này tránh tình trạng là các bạn thấy rằng là ai đó cứ nói rằng là bất động sản nó tốt phải để, để đầu tư 10 năm vậy câu chuyện ở đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải hiểu rõ chính là câu chuyện này đó là khi mà các big boy người ta bán rồi bán khi các big boy người ta bán cổ phiếu xuống rồi thì nhà đầu tư lớn tổ chức người ta bán ra thì các bạn thấy rằng là bạn nắm giữ thì có phải mệt không ạ big boy người ta nắm giữ người ta thoát ra mà bạn thì tiền thì không biết là bao nhiêu theo các bạn các bạn có bao nhiêu tiền các bạn rất là giàu rồi các bạn có bao nhiêu tiền nhưng nếu bạn tiền thì có một vài trăm triệu một vài tỷ mà cứ đòi là gì ạ đấu mấy các nhà đầu tư hàng nghìn hàng nhiều nghìn tỷ được đấu nào được mà lại cứ tiếp tục là gì ạ mua để gì ạ đầu tư và không hiểu lý do tại sao đấy là cái lý do các bạn thấy rằng là phần lớn nhà đầu tư đã bị thất bại trong quá trình đầu tư vậy các bạn muốn Dũng uh, giới thiệu cách để các bạn đầu tư tích sản không bao nhiêu bạn muốn giới thiệu cách để các bạn có thể đầu tư tích sản được thì có comment số 6 đúng không nếu các bạn muốn á các bạn hiểu là các cổ phiếu tài chính trong đó có cả chứng khoán cổ phiếu ngân hàng là những cổ phiếu tích sản rất tuyệt vời là cổ phiếu tích sản rất tuyệt vời đúng không ạ đó là cổ phiếu tích sản rất tuyệt vời Thì bây giờ chúng ta để làm sao để chúng ta mua được cổ phiếu tích sản mà nó lại gì ạ nó tránh từng những trường hợp là gì ạ chúng ta đang tích sản bây giờ tích sản hay là chúng ta đầu tư giá trị chúng ta hiểu đơn giản là tích sản là chúng ta tích được một cái tài sản lớn và một thời điểm nào đó, đó chúng ta bán ra thì chúng ta có một khoản lợi nhuận lớn theo quan điểm cá nhân của Dũng là như vậy ok một số bạn thì à, có hỏi khóa học xu hướng dòng tiền vào tối nay thì các bạn có thể comment số điện thoại bên dưới sẽ có một số bạn sẽ hỗ trợ cho các bạn nhé à, Dũng tiếp tục uh, chương trình của hôm nay ạ chứ bây giờ tích sản nó như vậy ạ thế bây giờ bạn tích được nhiều cổ phiếu mà sau một thời gian bạn có thể đầu tiên có 5 cổ phiếu sau đó có 10 cổ phiếu sau đó có 100 200 cổ phiếu nhưng quan trọng là sau một thời gian bạn không có lợi nhuận bạn không tăng được thêm cái lợi nhuận của bạn lên thì đấy gọi là tích sản rồi mấu chốt của tích sản đó là gì ạ là lợi nhuận sau một khoảng thời gian nào đó t nào đó t có thể là 6 tháng có thể một năm có thể hai năm nhưng quan trọng là bạn cần phải xác định mục tiêu của bạn là sau bao nhiêu năm bạn kiếm được bao nhiêu tiền còn nếu không có thì ạ không có con số cụ thể không có con số cụ thể không có mục tiêu cụ thể thì tất cả cái điều này tất cả cái điều này đều là không mang lại giá trị cho chúng ta thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của tích sản theo các bạn là các big boy người ta có mua cổ phiếu tích sản không theo bạn bao nhiêu là các big boy họ mua cổ phiếu tích sản comment số 1 ạ tức là nhà tạo lập họ có mua cổ phiếu tích sản không ạ thì ở đây nó có hai dạng các bạn cần lưu ý và nếu bạn nào mà để uh, vào ngày thứ năm thứ sáu tuần này Dũng có hai cái ngoài ngày gì ạ đây là hai cái ngày miễn phí dành cho các bạn nha bạn là diệp vấn hai ngày này thì uh, mình sẽ chia sẻ cho các bạn uh, những cái phương pháp các trường phái làm sao để các bạn nhìn thấy sờ thấy là các bạn tin được chứ các bạn không có gì nghi ngờ cả tại vì lúc làm thì nó mang cái là sự thật bởi vì từ trước nay là Dũng đã bị thực sự là đã cháy tài khoản đã bị thua lỗ đã mất hết tiền mọi cái gia đình nó rất là gì có như đoạn rất là bi đát nên Dũng rất thông thông cảm với tất cả các bạn đang ở đây các bạn đang ở đây khi mà các bạn đang đầu tư các bạn không nắm rõ được chiến lược không nắm rõ tư duy không hiểu rõ được cái gì ạ quy luật vận động của thị trường thì lại giống nạn nhân của Dũng trong 10 năm về trước thế chính vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là các big boy người ta cũng thích sàn người ta cũng thích cổ phiếu bây vấn đề là đặt ra là người ta đang tích ở thời điểm nào người ta đang tích ở thời điểm nào nên chính vì vậy chúng ta biết rằng là khi mà nhà tạo lập người ta mua cổ phiếu người ta tích sản cổ phiếu thì bao giờ họ cũng để lại dấu vết nha bao giờ họ cũng để lại dấu vết nên chính vì vậy các dấu vết đó đều để lại trên thị trường những câu chuyện ở đây là bây giờ chúng ta đang hiểu là lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng chúng ta đang hiểu rằng gì ạ à? dòng tiền đang có dấu hiệu tổ chức nước ngoài đang có hiệu rút ra thì lúc này là big boy người ta đang rút ra chứ không phải là big boy người ta đang thu gom vào hai cái điều này là điều rất là rõ ràng chứ không phải là chúng ta thấy rằng là hai điều nó rất là rõ ràng là một là gì à? big boy người ta mua vào hai là big boy người ta bán ra vậy để làm sao để big boy biết big boy người ta mua vào thì thông thường lạm phát nó ở mức cao nhất lạm phát khủng hoảng kinh tế nó ở mức gì ạ à? trầm trọng nhất thời điểm lúc đó thì rõ ràng là khi mà thời điểm kinh tế hoặc lạm phát ở mức cao nhất nếu bạn để ý một chút thì rõ ràng thời điểm này nếu anh chị em chỉ cần hỏi các chuyên gia về trên thị trường chứng khoán thì họ sẽ nói là thị trường tiếp tục đi xuống thị trường tiếp tục giảm sâu thị trường tiếp tục đi đến một góc độ nào đó và lúc này chúng ta biết rằng là đấy chính là đáy khi mà các chuyên gia vẫn còn tích cực nhá thì thị trường chưa ở đáy mà chỉ khi nào các chuyên gia những người mà lạc quan nhất họ nói là tiêu cực nhất thì đấy mới là đáy nên nếu mà trong trường hợp như vậy thì các bạn biết rằng là những đợt bán tháo nếu các bạn nhìn thấy ở đây thì Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà trước khi thị trường tạo đáy nó sẽ vận động như này Đấy, nó sẽ vận động như này chẳng hạn các bạn nhìn thấy ở đây ạ đây là quá trình bán tháo thế đây quá trình bán tháo và một cái quá trình này quá trình tích lũy vậy câu chuyện đây là nếu ở giai đoạn này này giai đoạn này là hôm nay thị trường đang ở đây các bạn nhá thị trường đang ở đây nếu giai đoạn này là giai đoạn bán tháo tiếp tục gãy ở trên cái pin này thì thị trường nó sẽ không biết đi tận đâu thị trường nó sẽ không biết đi tận đâu đấy là cái điều đầu tiên dạ này nếu trong trường thế thì nếu thị trường tiếp tục đi xuống nữa gãy cái đường cái đường hỗ trợ này thì trường đi sẽ đi sâu còn ngược lại nếu cái đoạn này mà cuối phiên hôm nay nó hồi hồi bạn nhá thị trường bắt đầu nó có thể tạo ra một sóng hồi có thể sóng hồi đấy ạ và sau khi sóng hồi này thì bắt đầu từ giai đoạn D này giai đoạn E này thị trường tăng tốc hoặc giống như trong đoạn là sau khi thị trường tăng rất mạnh rồi nó sẽ có tái tích lũy trước khi tăng vậy nếu bạn nhìn vào thị trường chung ở thời điểm này thì bạn dễ thấy là rõ ràng nó đang bị gãy gãy cả cái vùng hỗ trợ này vậy gãy vùng hỗ trợ này mà bây giờ chúng ta thấy này theo các bạn là gãy khối lượng lớn như này thì sao theo các bạn là gãy à gãy khối lượng thấp như này sao các bạn cứ comment ạ nếu thị trường mà gãy toàn bộ biên độ lớn khối lượng thấp này thị trường đây tạo đáy chưa tạo đáy chưa ạ? gãy mà khối lượng thấp thì cái liệu đây nó tạo ra pin được chưa chúng ta phải nhìn ạ tạo ra đáy chưa chúng ta phải nhớ này nè, anh chị em học vết a khối biên độ lớn cái biên độ giảm rất là lớn biên độ giảm lớn cái biên độ từ đây đến đây giảm lớn mà khối lượng thấp thì làm sao mà biết rằng là đây là đáy được nên khi mà chúng ta lạc quan mà lạc quan thái quá là chúng ta mất tiền chúng ta lạc quan thái quá thì chúng ta mất tiền khi mà các tổ chức người ta chưa có dấu hiệu mua vào có thể hôm nay họ bán ra và đầu phiên nhưng cuối phiên họ mua vào họ đỡ hết cái nguồn cung ở trong cái vùng đáy này này thì lúc này là lúc thị trường tạo đáy còn bây giờ khi nó gãy kênh này mà không ai bán ra à, không gì ạ à, không ai mua vào thì thị trường có thể nó rơi xuống tít ở dưới này các bạn nha không phải thị trường ở đây mà nó có thể rơi xuống tít thế này và chúng ta biết rằng là ok bạn đấy rơi xuống tít thế này và bạn biết là khi mà rơi xuống tít thế đó thì chúng ta biết là nhà đầu tư chúng ta mất rất nhiều tiền không ạ thế ở đây Dũng có một cái phần tổng kết ngắn gọn trong cái đoạn này tại vì thời gian thì nó không có nhiều mỗi hôm Dũng sẽ phân tích một chút để chúng ta nắm rõ được hôm nay nhẽ Dũng đang phân tích là dòng ngân hàng và dòng uh, bảo hiểm nó sẽ có cái gì lợi bất lợi trong hiện này thế thì ở đây chúng ta thấy là cái việc mà tỷ giá nó càng tăng thì cái việc trong trước mắt có thể 2 đến 3 tháng tới có thể là 6 tháng tới chúng ta chưa biết lúc nào cả nhưng rõ ràng là gì ạ dòng tiền nước ngoài có xu hướng rút ra để đảm bảo cho cái dòng nước ngoài người ta không rút ra thì bắt buộc chúng ta cần phải nâng lãi suất không có cách nào khác phải nâng lãi suất lên nâng lãi suất lên thì nó ảnh hưởng đến gì ạ đến đến người vay nên bắt buộc gì ạ ảnh hưởng đến người vay ạ anh chị em nghe rõ không ạ nhà mình nghe rõ không bạn có một bạn mà không nghe được tiếng ok nghe rõ comment số 1 ạ thì anh ảnh hưởng người vay thì rõ ràng là bản thân chính phủ lại không muốn là tăng tăng cái gì ạ lãi suất cho vay thì rõ ràng ở đây về góc độ nào đó ngân hàng đang bất lợi à, nợ xấu có thể gia tăng nợ xấu của người ta sẽ có một số các ngân hàng trong thời gian tới thì nó sẽ gì ạ nó sẽ ổn định hơn như theo Dũng thì những ngân hàng ổn định hơn sau cái đợt bán tháo này là những ngân hàng nhà nước bởi vì những ngân hàng đấy như là Vietcombank đã gì ạ cái nợ xấu rất là tốt đã xử lý đã tốt cái thứ hai là nó lại được gì ạ nó lại được uh, nó được uh, nới dung tín dụng còn một số thì có thể là tiếp tục còn bi đát hơn nên nếu chúng ta lựa chọn các cổ phiếu mà đầu tư thích sản và chúng ta không hiểu về dòng tiền tổ chức nó đang ở đâu nó đang thoát ra và chúng ta nắm giữ thì chúng ta mất đầu chiêm đầu tiên đó, nếu bạn muốn trở thành nhà đầu tư siêu hạng bạn mất một số điều như sau theo cái góc nhìn của cá, cá nhân nhá tại vì ở đây tại vì có nhiều bạn theo trường phái khác tôi không biết cá nhân của Dũng đó là gì ạ đầu tiên là bạn mất thời gian và nắm giữ cổ phiếu càng dài thì đầu tiên bạn mất thời gian cái điều thứ hai là gì ạ bạn trung bình ra xuống thì gì ạ cổ phiếu giảm bạn không cắt lót mà trên thế giới người ta có nói rằng là ông nào mà không biết cắt lót cổ phiếu thì không bao thành công trong đầu tư chứng khoán không biết ai đã đồng ý cái điều này comment số 2 ạ à? tức là một cổ phiếu nó bị lỗ mà không biết cắt lót mà không cắt lót tức là không không không biết là khi nào cần phải xử lý cái khoản lỗ đó thì coi như là chưa vào chưa đi đầu tư đấy không mà biết đầu tư không biết là bao nhiêu bạn đấy, tại vì nếu một người giỏi nhất trên thế giới người ta cũng như đầu tư 10 cổ phiếu người ta đúng giỏi nhất người ta đúng 6 cổ thôi mà nếu bốn cổ mà bạn không cắt lót thì có thể bốn cổ đó có thể bị phá sản bất cứ lúc nào bạn có 6 cổ à, 10 cổ phiếu bạn thua, thua lỗ đúng 6 thua lỗ 2 thua lỗ 4 thậm chí thua lỗ 2 thôi bạn vẫn có thể bị phá sản bởi vì cái việc mà gì ạ bạn mua những cổ phiếu kia có thể nó sẽ không có còn lại trên sàn nữa nên đấy là cái lý do tại sao chúng ta cần phải thứ ba nữa là gì ạ thị trường thì nó sẽ có cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu chúng ta không thể biết là cổ phiếu nào mạnh không biết dòng tiền mạnh yếu mà khi mà chúng ta yêu cổ phiếu chúng ta nắm giữ dài hạn thì cái ngành của chúng ta do điều kiện về địa lý tình hình kinh tế vĩ mô ờ, kinh tế thế giới uh, nó liên quan đến rất nhiều các yếu tố khác nó khiến cho cổ phiếu chúng ta chưa chắc đã được ưa chuộng chẳng hạn bây thời điểm này giả sử như là hôm nay có bạn bạn nói rằng là uh, thằng uh, ông uh, Philippines bão rất là lớn và khi bão lớn mà nước này là nước mà xuất khẩu rất lớn chuối sang gì ạ sang Trung Quốc vậy bão lớn như vậy thì ảnh hưởng như nào đến Hoàng Gia Lai không Tại vì Hoàng Gia Lai xuất khẩu rất nhiều chuối sang Trung Quốc mà khi Philippines là không có không có, có uh, chuối để xuất khẩu thì giá nó sẽ tăng và Hoàng Gia Lai hưởng lợi thì theo Dũng thì thường là bản thân Hoàng Gia Lai nó ký là ký theo gì ạ theo quý theo gì ạ theo một khoảng thời gian rất là dài rồi nên nếu nó có tác động thì cũng tác động lên lớn để trước khi Dũng sẽ phân tích nốt cái cái phần uh, một vài cổ phiếu dự đoán trong mấy hôm vừa qua thì ờ, các bạn có thể đợi một chút trước khi chúng ta đi ăn cơm đúng không ạ uh, khóa học xuống dòng tiền bạn đang hỏi gì ạ trong khóa học xuống dòng tiền thì ờ, các bạn có thể hỏi ở phần phần dưới tại vì hôm nay là buổi cuối cùng là ưu đãi cuối hôm nay nếu bạn nào quan tâm khóa học xuống dòng tiền nhé hôm nay là buổi cuối cùng rồi thì bắt đầu từ tháng sau trở đi thì cái khóa học này đã được nâng giá mức giá tăng gấp đôi Đấy, nếu bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký sớm ngày hôm nay tại vì cái khóa học này ngoài chúng ta được off, offline này online này Dũng còn đội ngũ chúng ta hỗ trợ tại vì cũng tin chắc là đáy của thị trường nó đâu đầy đây thôi đấy chứ ở trong đợt tới thì nó, khi mà bắt đầu thông tin bắt đầu nó ra nó tạo ra một khủng hoảng nghiêm trọng thì nó gì ạ nó nằm đâu đây thôi còn để chúng ta hiểu rõ là thời điểm nào à, thì như các bạn hỏi là có thực hành hay không thì khóa học này là mang tính thực chiến thực hành là thực chiến đấy thì bạn sẽ học trong quá trình thực chiến của Dũng đấy. những cái, cái việc mà chúng ta quan sát thị trường chúng ta thực hành trên thị trường đấy mới là cái quan trọng đấy thì ở đây là sử như hôm trước các bạn nhìn thấy bây giờ cho các bạn nhìn thấy cách thực, thực hành của Dũng này các bạn nhìn thấy không ạ Hello các bạn nhìn thấy không ạ đây là cái giả sử cổ phiếu này thì các bạn nhìn thấy là cổ phiếu này Dũng đã vẽ kịch bản đã chưa bao nhiêu bạn đã nhìn thấy là Dũng đã vẽ kịch bản trước rồi ạ nếu bạn nào xem rồi thì có thể comment đúng không ạ hello nếu bạn nào comment cho Dũng là đã vẽ kịch bản trước đây là cái gì ạ kịch bản của cổ phiếu này comment số 3 nếu bạn nào nhìn vào đây ạ tức là khi một cổ phiếu nó đang giao động lớn này nhiều nhà đầu tư người ta đang truyền thông cổ phiếu này rất lớn truyền thông rất là gì ạ người ta đang cho mọi người quan tâm đến cổ phiếu này cổ phiếu này nó cũng giống như là cổ phiếu DG á đoạn đầu người ta truyền thông người ta sẽ tìm các nhân vật nổi tiếng để người ta truyền thông sau đó thì ạ? sau một thời gian thì chúng ta thấy là cổ phiếu bị gãy cổ phiếu có vấn đề thì làm sao ạ chúng ta chán nản nản chúng ta có đưa ra nọ kia bởi vì chúng ta mua sai thời điểm chúng ta mua sai thời điểm và khi chúng ta mua sai địa điểm thì chúng ta bị thì à, rũ bỏ bỏ rơi nên ở đầu tiên là chúng ta cần phải à, nhìn rõ là cổ phiếu này nó sẽ vận động như nào trước khi nó tăng đơn giản thôi và nó sẽ hình thành theo kiểu này nên một số bạn thì hôm trước nhảy vào có thông tin bạn này mua ở đây thì các bạn bị thua lỗ là đương nhiên thua lỗ đương nhiên còn cái cổ phiếu này Dũng sẽ làm một số bạn thì bảo là cần phải phân tích báo cáo tài chính kỹ hơn thì Dũng sẽ phân tích cho các bạn để bạn nắm rõ được còn những cái cổ phiếu này là mô vai đầu vai thì các bạn không bán sớm thì nó sẽ rơi kiểu này rơi xuống tít thế này rồi đấy chúng ta dự báo trước đây thì cũng có dự báo một số cổ phiếu mà nó bị rơi này đây là những cái dự báo trước này đấy các bạn nhìn không đây trước đây là những cổ phiếu dự báo như SSA đấy dự báo đây các bạn hiểu không ạ dự báo đây. hay là cổ phiếu gì ạ VND ở những cổ phiếu này đã gì ạ dự báo VND cổ phiếu gách e ở nhiều cổ phiếu khác kể cả cổ phiếu Hòa Phát đấy ạ đây dự báo đấy người ta đang mua ở đây thì bắt đầu người ta dự báo rồi hay là Hòa Phát HPG cổ phiếu vai đầu vai đấy à, tức là khi người ta đang kéo lên và nó sẽ nó sẽ tức là nhà đầu tư sẽ mua ở đây mua ở đây và cuối cùng trở thành nạn nhân rất là lớn nên cái việc mà gì ạ còn một vài bạn như là VGC chẳng đấy thì những cái cổ phiếu này nó đang rơi như này mua gì ạ à? nó khi nó cổ phiếu nó rơi chữ V như này nó đã phân phối như này rồi mà bảo mua bảo bán thì đấy là gì ạ chúng ta không có kiến thức thì chúng ta chỉ biếu tiền cho thị trường thôi Dũng có thể public tất cả các kiến thức cho các bạn nhưng quan trọng cuối cùng là chúng ta cũng chả học được điều gì cả bởi vì cái cái vị thế chúng ta học khác các bạn thấy là gần như là Dũng public rất nhiều kiến thức ở đây nhưng vị thế chúng ta khác giống như bạn vừa rồi đấy một cổ phiếu rất là gì ạ lởm đang trong chu kỳ đi xuống mà lại giữ cổ phiếu bởi vì chỉ nghe ai đó là nói là cổ phiếu này tiền mặt nhiều nên gì ạ kỳ vọng nó tăng thì đấy là lý do tại sao may là bạn không biết là bạn hôm nay bạn nghe đấy nếu bạn nghe ở đây comment số 100 đấy có mặt ở đây comment số 100 để cho anh chị em biết là bạn đang có mặt để cho mọi người hiểu rõ rằng gì mọi thứ đều chúng ta có thể dự đoán được trước thế bây giờ câu chuyện của thị trường thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là hôm nay chúng ta chưa biết như nào đâu nếu thị trường mà nó tiếp tục giảm nữa thì điều gì diễn ra với cái chỉ số vn index thì chúng ta thấy rằng là so với vn index thì hôm nay là thị trường đang gì ạ đang khỏe hơn vn 30 vn index nhá đây, bạn đây ạ. Đấy. Đang khỏe hơn VN50. Chúng ta đang biết thì đây đây là những cái quá trình này. Rơi tiếp. Đây chúng ta đang thấy là nó đang hướng về cái con vượt gãy 1150 gãy của Chúng ta đang hướng về cái gãy này trước khi nó hổn. Thì bây giờ một số bạn có hỏi là những cái doanh nghiệp như này bạn làm gì ạ? À? bạn muốn biết cổ phiếu này không ạ Dũng có thể vẽ được ra kịch bản cổ phiếu này cổ phiếu này nó không chạy nhanh đâu cổ phiếu dòng bảo hiểm nó chạy rất là chậm ạ có thể nó test lại này trước khi tăng và bạn có thể đạt được 20% lợi nhuận khi cổ phiếu này được lên khoảng 36 gì từ dưới 36 từ 31 36 37 gì đó ở trên này thì bạn có khoảng được 20% lợi nhuận Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy đây có dòng tiền lớn một cái dòng tiền đang bị rũ bỏ rất là mạnh đây dòng tiền lớn này thị trường giảm cổ phiếu này sẽ còn một cái quá trình phân phối tức là một quá trình rũ bỏ đây một thời gian rất kỳ tăng hay là một nhóm cổ phiếu như là BVH BVH thì yếu hơn đỉnh ở đây nó yếu hơn nên các bạn thấy là theo bạn theo theo mình thì mình các bạn lựa chọn cái cổ phiếu gì ạ BMI cùng là bảo hiểm nhưng cổ phiếu này đang yếu hơn thì không chọn cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu BMC BMC không lựa chọn để cổ phiếu này đã gì ạ à? nó qua điểm mua rồi cổ phiếu nó tăng qua điểm mua rồi thế bạn không mua nữa thì cái này chúng ta sẽ phân tích vào buổi sau thì đấy là cái góc nhìn của ngày hôm nay thì bây giờ câu chuyện cuối cùng là gì ạ à? vậy thị trường đang giảm như này thì bạn nên làm gì cái điều đầu tiên là chúng ta không nên tích sản theo kiểu bắt đáy bởi vì chúng ta không biết thị trường khi nào tạo đáy thứ nhất là như vậy cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta không có một cái niềm không nên có một tư duy đó là gì ạ đó là cổ phiếu mà có tiền mặt nhiều thì nên giữ cổ phiếu tiền mặt nhiều thì không không phải là cứ tiền mặt nhiều là cổ phiếu sẽ tăng bởi vì nó còn nhiều yếu tố nhiều yếu tố bây giờ chúng ta biết là tài sản của doanh nghiệp nó đến từ đâu cái giả sử như tiền mặt của ngành riêng ngành bảo hiểm thì nó gì ạ nó đi kinh doanh rủi ro thì nó có rất nhiều tiền mặt thì nó cứ đi gửi tiết kiệm thì nó lãi rồi nhưng nếu mà có doanh nghiệp sản xuất thì tiền mặt nhiều chưa chắc đã gì ạ hưởng lợi cho doanh nghiệp đó bởi vì chúng ta biết rằng là sản xuất nó kiếm lợi nhuận từ sản xuất nhiều hơn so với việc gửi tiết kiệm nên nếu mà doanh nghiệp nó không sản xuất nữa và có tiền mặt nhiều thì chưa chắc các cổ phiếu tăng được và quan trọng nữa là gì ạ thời điểm này nó tạo ra một cái bong bóng về mô thức phản hồi Chúng sẽ phân tích kỹ về mô thức phản hồi trong một vài video tới để bạn hiểu rõ rằng là những cái cổ phiếu có câu chuyện không phải chúng ta mua ngay mà chúng ta phải đợi khi nào có điều kiện đủ điều kiện mua thì uh, nếu bạn nào quan tâm đến về xu hướng dòng tiền thời điểm nào thị trường tạo đáy bùng nổ theo đà gì làm sao để mua được cổ phiếu tốt nhất trong một chu kỳ đi tăng và làm sao để bán cổ phiếu được làm sao để cơ cấu cổ phiếu được tốt nhất doanh mục cổ phiếu tốt nhất thì khóa học xu hướng dòng tiền sẽ bắt đầu từ tối hôm nay tối nay bắt đầu cổ phiếu khóa học này bắt đầu và đây là lần trước khi tham gia chương trình tối nay thì sau này thì gần như toàn bộ ưu đãi của cái đợt này sẽ tạm dừng cái điều đầu tiên là gì các bạn sẽ được dũng cùng hệ thống hỗ trợ cho hai tháng hai tháng để chúng ta thực hành thực hiện cái thứ hai là các bạn học qua video qua video quay sẵn tiếp theo là các bạn học qua zoom và zoom dạy trực tiếp để thực, thực thực chiến và cuối cùng là chúng ta sẽ có những buổi offline offline tức là chúng ta học trực tiếp trên hội trường hội trường lớn thì Dũng tin chắc là khi các bạn học liên tục qua bốn cái hành trình như vậy được thực hành thì chỉ có duy nhất là cái mà chúng ta bị thụ lỗ nếu thụ lỗ thì giống như bạn kia tức là học một đằng thực hành một nẻo thì chúng ta sẽ bị thua lỗ đấy còn nếu học hành làm đúng theo tất cả những dũng chia sẻ thì để đảm bảo có lợi nhuận một năm 50 phần trăm dù là thị trường có xấu vẫn có thể đạt được tức làm theo đúng chứ đừng có đi nghe các phím hàng ngoài kia thì cái việc mà không những không có lợi nhuận mà thậm chí là âm rất nặng thì đấy là lý do tại sao ok thế thì ờ, thứ nhất là học qua viện tức là bạn đầu tiên là bạn được học ờ, về qua video mình có những video quay sẵn thì một số bạn có thể là lấy video quay và học những cái quan trọng nhất là cái buổi học trực tiếp của Dũng mới là quan trọng có video như chưa, chưa chắc các bạn chưa chắc đã ứng dụng được nên nhiều bạn có thể thấy là trên mạng bây hiện tại là các khóa học của Dũng là người ta bán tràn lan tràn lan luôn ạ rất nhiều khóa học đang bán tràn lan với giá rất là rẻ nhưng nếu bạn xem video quay sẵn thì bạn chỉ học được một phần kiến thức thôi cái quan trọng là học thực chiến tức là có những bài học bài giảng trong đó đấy là những video quay sẵn sau khi bạn học những video quay sẵn đó thì mình có hướng dẫn các bạn để ứng dụng thực chiến trên thị trường thực chiến tức là bạn thị trường nó có gì chúng ta thực chiến đấy để chúng ta có kịch bản kế hoạch nội dung trước khi chúng ta giao dịch thì ở đây để cho các bạn hiểu rõ rằng là cái phương pháp của Dũng nó như này hiện tại dũng có bốn bốn khóa học khóa học đầu tiên là khóa học về xuống dòng tiền trước đấy thì cái những khóa học về uh, cho người mới thì không nói xuống dòng tiền là giúp chúng ta định hướng là tại sao chúng ta phải mua xuống tại sao chúng ta phải mua xuống và mua lướt sóng như thế nào lướt sóng ở đây không phải là lướt theo kiểu như là T3 T4 bán mà lướt theo kiểu như là giả sử như bạn hiểu rõ rằng là nếu các bạn định hình được xu hướng thị trường tăng thì bạn mua bạn để đấy hai tháng 3 tháng 5 tháng thậm chí là một hai năm bạn vẫn kiếm rất nhiều tiền nhưng nếu bạn không hiểu rõ về xu hướng không hiểu về dòng tiền thì bạn thì đầu tư và tích tích sản hay mua cổ phiếu trung bình giá xuống thì bạn thì mãi mãi thua lỗ nên đầu tiên là chúng ta cần phải định hướng được xu hướng tăng định hướng được dòng nào dẫn dắt định hướng là cổ phiếu dẫn dắt định hướng là thời điểm nào kết thúc chu kỳ điều thứ hai là bạn biết khi nào chúng ta phải bán ra tại vì nhiều người thì lãi ba bốn phần trăm không bán ra nhiều người thì vừa bán ra 5% thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng nữa nên biết khi nào bán ra bán làm sao để tối hóa lợi nhuận tiếp theo là chúng ta cần phải biết khi nào gì ạ là chúng ta cơ cấu ba năm cổ phiếu thường là 10 cổ phiếu nhưng nếu chúng ta chỉ cần cơ cấu đúng hai cổ phiếu nó đã giúp chúng ta kiếm hàng trăm nhiều trăm lợi nhuận còn nếu chúng ta cơ cấu sai thì 10 cổ phiếu có thể có những cổ phiếu tăng rất mạnh nhưng có những cổ phiếu gì ạ nó sai tức là nó sai chúng ta cơ cấu nhiều chúng ta bị âm ngược lại và đặc biệt nữa là gì ạ làm sao để chúng ta ứng dụng vào thị trường thực chiến cái đấy là cái Dũng nghĩ là cái này quan trọng tại vì video một số bạn có thể học các bạn có thể về quay lại bạn xem những người khác xem nhưng chúng ta thấy là những người học với những người xem học trực tiếp những người xem thì rõ ràng là học trực tiếp có kết quả vượt trội trội rất nhiều tức những người học trực tiếp thì có thể là được trăm phần trăm phần trăm những người học gián tiếp theo kiểu kia thì có thể là chưa chắc đã có lợi nhuận thậm chí là ập bởi vì người ta không tin và quan trọng nữa là gì ạ chúng ta sẽ có những buổi giao lưu học trực tiếp hai ngày để các bạn hỏi bất cứ gì bạn mong muốn thì đấy mới là cái cách mà các bạn có thể tiến lên còn VSA là một cái khóa học về nghiên cứu hành vi thao túng giá của các bitcoin đấy là chương trình mà chuyên phân tích kỹ thuật nó liên quan là cách phân tích kỹ thuật sâu nhất tiếp theo là đầu tư như một nhà vô địch đầu tư như một vô địch đó là gì ạ áp dụng là phân tích cơ bản tài chính hành vi tức là cái tâm lý thị trường thứ ba nữa là gì ạ? phân tích cơ bản phân tích cơ bản thì cái trường phái mà Dũng chia sẻ nó là liên quan đến chỉ tập trung vào gì ạ chỉ tập trung vào ngòi nổ tức ngòi nổ đó là những cái yếu tố để giúp cho cổ phiếu tạo ra lợi nhuận cao đấy ngòi nổ và cuối cùng là khóa cốt khóa cốt này thì nó rất là cao tiền đấy cốt này thì gần như là hiện tại thì Dũng đang có một khóa cốt coaching ấy, coaching một một thì hiện tại trên thị trường chứng khoán là chưa ai có những khóa học như này để các bạn biết rằng là uh, những người những anh chị em bỏ tiền ra một số tiền là nhiều trăm triệu để tham gia một chương trình cốt thì họ chúng ta phải nghĩ biết rằng là họ phải phải có một niềm tin nào họ mới bỏ ra rất nhiều trăm triệu để tham gia chương trình cốt thì đấy là các chương trình mà Dũng đào tạo còn kết quả hay không như nào đó thì ngoài vấn đề là các bạn có thể đo lường các bạn đừng tin muộn các bạn đo lường thực tế cũng chia sẻ trên thị trường tất cả những cái gì chia sẻ các bạn nhìn thấy sờ thấy và đã có những cái cổ phiếu public thì đấy là cách bạn đo lường nhanh nhất một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có buổi chiều ngon miệng hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo